chuyện, Sự tích đèn kéo quân cứ mỗi dịp trung thu về là chúng mình lại được rước đèn đi khắp nơi, thích ơi là thích nhỉ. Trong các loại đèn, sắp nhí thấy đèn kéo quân là độc đáo nhất. Không hiểu ai đã nghĩ ra cái đèn đó thế nhỉ? Chúng mình hãy cùng giải đáp câu hỏi này qua câu chuyện sự tích đèn kéo quân nhé. Ngày xưa, gần đến dịp Tết Trung Thu, theo lệnh vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ, nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bấy giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức, mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần dâu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng ta là Thái Thượng Lão Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ. Vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dâng vua. Hôm sau, theo lời dặn của thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến. Chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời thần tâu rằng Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu hiện trục khôn. Cái trong chóng quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái trong chóng quay luôn luôn tượng trưng cho con người hay thay đổi cũng có căn do, đó là đạo làm người. Trong chóng quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng biểu hiện cá tính của con người. Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem. Đèn đốt lên làm quay trong chóng. Hiện lên sáu màu sắc rực rỡ là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con lục đức rất hậu và phong làm vạn hộ hầu. Từ đó, mỗi khi đến Tết Trung Thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo lục đức, Dân chúng đua nhau bắt chiếc chàng làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ gọi là đèn kéo quân. A ha, thì ra nguồn gốc của chiếc đèn kéo quân là như vậy. Nó không chỉ đẹp mà còn mang thật nhiều ý nghĩa sâu sắc phải không các bạn? Câu chuyện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 có một người tiểu phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác dìu vào rừng sâu tim cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình, trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước, nhìn sau, anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông vào, vung dìu, bổ cho mỗi con một nhát, lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, cuội chỉ kịp quăng rìu, lèo thoát lên một ngọn cây cao. Từ trên nhìn xuống, cuội thấy cọp mẹ lông lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lặng lặng đi đến gốc cây gần chỗ cuội ẩn, đớp một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Vừa được mớm lá xong, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cọp mẹ tha con đi nơi khác, cuội mới xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Dọc đường, gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ. Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại bứt ngay mấy lá, nhài và mớm cho ông già. Mâu nhiệm làm sao? Mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong, ông lão kêu lên. Trời ơi! Cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Còn hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó. Nói rồi, ông lão chống gậy đi, còn cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông. Luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, cuội cứu sống rất nhiều người hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt thở là cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, cuội lội qua sông, gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho nó sống lại. Con chó quấn quýt theo cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Quẩy có thêm một vật nuôi tinh khôn làm bạn. Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hơ hớt hải đến tìm cuội. Vật này xin cuội cứu cho con gái mình vừa xảy chân chết đuối. Cuội vui lòng về nhà, lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại thấy Quệ là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Quệ. Vợ chồng Quệ sống với nhau thuận hòa, êm ấm, thì thốt nhiên một hôm, trong khi Quệ đi vắng, có bọn giặc qua nhà Quệ. Biết Quệ có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Quệ cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Khi quệ trở về thì vợ đã chết từ bao giờ, mớm bao nhiêu lá cũng không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao sống được. Thấy chủ khóc thảm thiết, chú chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Cuội chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên, người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, quậy bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất rồi đặt vào bụng nó. Chó cũng sống lại. Vợ với chồng, người với Phật lại càng quấn quýt với nhau hơn xưa. Nhưng cũng từ đấy, tính nét vợ quậy tự nhiên thay đổi hẳn hễ nói đâu là quên đó, làm cho quậy lắm lúc bực mình. Đã không biết mấy lần chồng dặn vợ. Có đái, thì đái ở bên Tây, chớ đái bên Đông, cây rông lên trời. Nhưng vợ cuội hình như lú ruột lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm gốc cây quý mà đái. Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ao ào. Cây đà tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì cuội về đến nhà, thấy cuội hốt hoảng, vứt gánh củi, nhảy bồ lên, toàn níu cây lại nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc dìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cuội nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả cuội bay vút lên cung trăng. Từ đấy, cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. Mỗi năm, cây chỉ rụng xuống biển có một lá, bọn cá heo đã trực sẵn. Khi lá xuống đến mặt nước là lúc chúng tranh nhau đắp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy là hình chú cuội ngồi gốc cây đa. Câu chuyện Sự tích thỏ ngọc Tương truyền vào thời xa xưa, có một cặp thỏ tu luyện ngàn năm, đắc đạo thành tiên. Chúng sinh được bốn chú thỏ trắng tinh và đáng yêu. Một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu kiến thỏ chồng lên thiên cung. Khi đến Nam Thiên Môn, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thiên tướng áp giải hàng Nga đi ngang. Thỏ tiên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi một vị thần gác cửa. Sau khi nghe xong hoàn cảnh của Hằng Nga, Thỏ Tiên cảm thấy Hằng Nga chỉ vì giải cứu bách tính mà vô tình chịu tội nên rất thương cảm. Nghĩ đến Hằng Nga một mình bị nhốt ở cung trăng, cô đơn đau khổ. Nếu có người ở với nàng thì thật tốt. Chợt nghĩ đến bốn con của mình, thỏ tiên đã lập tức bay trở về nhà. Thỏ tiên đem câu chuyện hằng Nga kể với vợ và nói muốn đưa một thỏ con đi làm bạn cùng hằng Nga. Thỏ vợ tuy vô cùng thông cảm với hằng Nga nhưng lại không nỡ xa các con yêu. Các thỏ con cũng không muốn rời xa cha mẹ, thỏ nào cũng khóc. Thỏ cha nói, nếu ta bị nhốt các con có chịu ở với ta không? Hằng Nga vì giải cứu bách tính mà bị liên lụy. Chẳng lẽ chúng ta lại không thương nàng? Các con, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Các thỏ con rất hiểu lòng cha nên đều đồng ý đi. Hai vợ chồng thỏ nước mắt lưng chồng nhìn các con mỉm cười. Chúng quyết định để thỏ út đi và thế là thỏ út từ biệt cha mẹ và các chị Từ đó thỏ út lên cung trăng ở cùng hàng Nga Câu chuyện Sự tích chị Hằng Nga Tương truyền, vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời cùng chiếu xuống mặt đất, nóng đến bốc khói. Biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một người anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thân lực, dâng nỏ, bắn dụng chín ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận sự tôn kính và yêu mến của mọi người rất nhiều trí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính. Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng tên là Hằng Nga. Ngoài dạy học săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Một hôm, hậu nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn. Trên đường, tình cờ gặp được vương mẫu nương nương đi ngang qua, bèn xin vương mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói, uống thuốc này vào, lập tức bay lên trời thành tiên. Nhưng hậu nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình không ngờ đã bị bồng mông nhìn thấy. Ba ngày sau, hậu nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh, xin ở lại. Đợi hậu nghệ dẫn các học trò đi không lâu, bồng mông tay cầm bảo kiếm, đột nhập vào hậu viện, ép hằng Nga phải đưa thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của bồng mông. Trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp cương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất, hướng về phía cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên. Tối hôm đó, khi hậu nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện vừa xảy ra lúc sáng. Hậu nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm, tìm giết nghịch đồ, nhưng bồng mông đã trốn đi từ lâu. Hậu nghệ nổi giận, chỉ biết vỗ ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, hậu nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm, gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một bóng người cử động trông giống hằng Nga. Hậu nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi hằng Nga yêu thích, lập bản hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường hằng Nga thích ăn nhất để tế hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng, ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu được truyền đi trong dân gian. Câu chuyện Nữ thần mặt trăng và mặt trời có bao giờ bạn thắc mắc khi thì ngày dài, khi thì ngày ngắn? Có bao giờ bạn thắc mắc sao mặt trăng lại tỏa sáng dịu dàng hơn mặt trời? Lời giải đáp nằm trong câu chuyện này đấy. Hãy lật tiếp những trang truyện để tìm hiểu đi. Vua trên trời là Ngọc Hoàng, có hai con gái đẹp. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng lắm nên cho các nàng hàng tuần luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà trời. Cô gái đầu tiên là mặt trời, được ngồi kiệu hoa, có bốn người khiêng. Bốn người này lại có hai loại, một tốp bốn người già và một tốp bốn người trẻ. Tốp các cụ già khiêng kiệu luôn luôn lo làm tròn phận sự, chăm chỉ vào công việc nên cô mặt trời thường đi một vòng rất nhanh còn tốc trẻ, bản tính la cà, nên những lần được phân công khiêng kiệu thường về muộn. Vì thế, mỗi lần mặt trời đi với tốp trẻ thì ngày dài, và đi với tốp già thì ngày lại ngắn. Mặt trăng là cô em tính tình nóng nảy còn hơn cả cô chị. Sức nóng của cô đã làm hại cho người và muôn vật khá nhiều. Ấy thế mà cô vẫn cứ nghiêng ngang, đi đến đâu cũng xa vào, khiến cho nhân dân vô cùng kinh hãi. Trần gian khổ sở vì cô mặt trăng, họ đã kêu ca rất nhiều, tiếng thấu lên thượng giới, khiến cho bà mẹ đã định lấy cho mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng đi. Nhưng Ngọc Hoàng chiều con nên không để cho vợ làm việc ấy. Bấy giờ ở dưới trần có một chàng trai tên là Quải. Quải là con mồ côi nhưng lại có một thân hình cực kỳ to lớn và sức khỏe tuyệt vời. Trước những hành động tai ác của cô Mặt Trăng, Quải quyết tâm trị cho một mẻ. Anh ta đón đường cô Trăng trên một đỉnh núi cao và chữ sẵn một đống cát thật lớn. Hôm ấy, cô Mặt Trăng vẫn quen thói cũ, vừa đi vừa xà xuống để nhìn muôn vật. Quải chờ cho cô ta đến gần, rồi bất thình lình bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt mũi cô. Cô chàng đang rong chơi, bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lại, nhưng đất đã dính đầy mặt và chui cả vào trong mắt. Cô ta hốt hoảng, vội vụt bay lên cao, lảng ra xa chỗ quải đứng. Từ đó trở đi, cô không dám xà xuống gần mặt đất nữa. Mặt mũi cô bị cát dính chặt nên không còn sáng được như xưa. Sau này, tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành hơn, ở dưới trần ai cũng thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm. Cô quay lưng tức là 30 mùng 1, còn cô trở sang trái, sang phải tức là thời kỳ trăng hạ huyền hoặc thượng huyền. Còn những khi trăng quầng, ấy là lúc cát bụi chát mặt bị gió thổi bay tung ra. Các bạn thân mến, thế là câu chuyện đã kết thúc rồi. Những thắc mắc của các bạn đã được giải đáp hết chưa? Trung thu đã đến rồi, vương quốc trên mây rộn ràng hẳn lên với bao nhiêu là đồ chơi, bao nhiêu là bánh trái. Đố các bạn biết, các bạn nhỏ ở vương quốc trên mây đã chọn một món quà gì cho mình nào? Chà chà, câu chuyện sẽ được bật mí ngay sau đây. Mầm ngũ quả chán om Mẹ bảo tối nay em sẽ được ăn bánh nướng nhân thập cẩm đấy. Sóc út khoe. Tưởng gì, nhà anh năm nay có bánh nướng nhân vi cá bào ngư nhé. Mèo méo bĩu môi. Bố vừa tặng cho em một chiếc đèn trung thu cơ. Ún ỉn cười tít mắt. En en, tránh ra cho xe tăng siêu hạng đi nào. Buôn khủng điều khiển chiếc xe tăng đồ chơi chạy đến. Chiếc xe tăng phun lửa phì phì. Lửa đốt vào chân em rồi này, hu hu. Sóc út mếu máu. Thôi, mình ra sân bày mâm ngũ quả đi. Ủn ỉn kéo sóc út đi. Nhìn xem, xe tăng của anh còn biết phun nước nữa này. Bùn khủng nói với theo. Tớ sẽ đi bày mâm ngũ quả với sóc út. Sóc nhí cau có nhìn bùn khủng. Mâm ngũ quả chán om, chúng mình chơi trò siêu nhân vũ trụ đi. Mèo méo rút ra chiếc gậy nhấp nháy. Được đấy, tớ có súng laser đây. Sư tử Leo hào hứng, không ai có thể chiến thắng xe tăng siêu hạng của tớ, buông khủng vênh mặt. Hãy xem sức mạnh của chiếc gậy thần kỳ. Mèo méo giáng một gậy thật mạnh vào chiếc xe tăng. Chiếc xe tăng méo đi một góc, buông khủng gầm lên. Sao cậu dám làm hỏng xe của tớ? Tớ sẽ cho cậu biết tay. Bùn khủng bấm mạnh vào nút đỏ, xe tăng trồm lên phun nước vào người mèo méo. Mèo méo hô gậy loạn xạ. Để tớ giải cứu. Sư tử Leo bắn súng laser cháy tai buôn khủng, buôn khủng hết thất thanh rúi đầu vào chùm nước. Nghe tiếng hét, sóc nhí, sóc út và ùn ỉn chạy đến, tiếng buôn khủng khào khào trong chiếc chum. Cứu tớ với! Các bạn lôi mãi mà đầu buôn vẫn không thoát ra được. Làm thế nào bây giờ? Sóc nhí toát mồ hôi. Tớ đã có cách. Hay à! Mèo méo tung người đập mạnh gậy, chiếc chum vỡ tan tành, chiếc gậy cũng gãy làm đôi may quá là may, Sóc út vỗ tay, còn buồn khủng mếu máu. Tay tớ cháy đen rồi! Thôi, chúng mình ra kia phá cỗ trông trang đi. Em bày cỗ trung thu xong rồi đấy. Ún ỉn mỉm cười. Cả nhóm rồng rắn đi ra sân, sư tử Leo trầm trồ. Wow, à, nhìn con chó bưởi kìa, thật là đẹp quá. Đèn ông sao lấp lánh hơn cả súng laser, sóc nhí nháy mắt. Bánh nướng thập cẩm ngon hơn bánh nướng bảo ngư nhà tớ mèo méo suýt xoa. Năm sau, tớ chẳng cần mẹ mua xe tăng nữa, mua hẳn một cái đèn lồng sáng thật là sáng, sáng như mặt trăng. Bụt khủng vừa ngắm trăng, vừa nhồm nhòm nhai bánh. Không biết năm tới, vệ mông khủng có đồng ý mua cho bạn ấy chiếc đèn sáng như mặt trăng không nhỉ? Các bạn thử đoán xem nào. Trung thu đến, chúng mình có thật nhiều đồ chơi và đừng quên chiếc đèn sao lấp lánh, quả bưởi chín thơm lừng, chiếc bánh nướng béo ngậy các bạn nhé. Thiếu những thứ đó, Trung Thu sẽ buồn ơi là buồn. Sóc nhí chúc các bạn có một mùa trăng tròn xoe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười. Câu chuyện Ba Cô Tiên Ngày xưa, có một cậu bé đã lên 6 tuổi mà vẫn bé tí ti, bé chỉ bằng ngón tay cái mọi người thôi, nên ai cũng gọi cậu là cậu bé tí hơn. Nhà bé tí hon nghèo lắm, bố mẹ phải đi làm thuê cho địa chủ, phải làm vất vả mà vẫn không có cơm cho đủ no, áo mặc cho đủ ấm. Tí hon rất thương bố mẹ, chỉ muốn đi làm đỡ cho bố mẹ thôi. Một hôm, tí hon nói với bố mẹ để tí hon đi chăn trâu thay cho bố mẹ. Lúc đầu, bố mẹ thấy tí hon thì bé, còn đàn trâu thì to, nên thương tí hon không cho đi. Nhưng tí hon năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ cũng phải cho. Tí hon chăn trâu cẩn thận lắm, không để trâu ăn lúa, ăn ngô mà con nào con nấy cũng no căng cả bụng. Cả làng ai cũng khen, bọn địa chủ cũng không chê tí hon câu nào cả. Một hôm, đồng làng hết cỏ, tí hon phải đưa châu lên núi. Bỗng nhiên, tí hon thấy một bông hoa hồng to bằng cái nón, nở trên một cành cây. Đợi cho châu đến gần cây ấy, tí hon chui ở tai châu ra, khẽ chuyển sang cây và chui vào giữa bông hoa. Tí hon thấy có ba cô tiên cũng bé tẹo như tí hon. Một cô áo xanh, một cô áo đỏ, một cô áo vàng tí hon thích lắm. Các cô thấy tí hon thì vui mừng chào hỏi rồi đi lấy bánh kẹo cho tí hon ăn. Tí hon không ngăn mà lại bỏ bánh kẹo vào túi. Thấy vậy, bà cô tiên liền hỏi. Sao tí hon không ăn? Tôi đem về cho bố mẹ tôi ăn. Bố mẹ tôi nghèo lắm, tôi thương bố mẹ tôi lắm. Bà cô tiên cùng nói. Tí hon cứ ăn đi, ăn xong chúng tôi sẽ giúp. Lát sau, ba cô tiên cùng tí hon bước ra khỏi ngôi nhà hoa hồng, dắt nhau ngồi cả trên lưng trâu về làng. Về đến nơi, thấy nhà tí hon nghèo lắm. Vườn ruộng không có, gian nhà đổ nát. Ba cô tiên bảo tí hon đi tìm bố mẹ về tí hon đi khỏi, cô tiên áo đỏ vẽ một cái nhà xinh đẹp. Cô tiên áo vàng vẽ một đám ruộng to. Cô tiên áo xanh vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Vừa vẽ xong, tất cả biến thành nhà thật, ruộng lúa thật và quần áo thật. Vừa lúc ấy, bố mẹ và tí hon về đến nơi. Ồ, nhà ai đẹp thế? Ruộng của ai đẹp thế? quần áo của ai nhiều thế? Bà cô tiên ở trong nhà bước ra, chào bố mẹ tí hon và nói Chúng cháu làm giúp hai bác và tí hon đấy Từ nay hai bác không nghèo nữa, có ruộng cày, có nhà ở, có quần áo mặc Rồi cô tiên áo xanh lại cho tí hon một chiếc áo Mặc áo vào là lớn hẳn lên Bố mẹ tí hon mừng quá Quay lại, định cảm ơn, thì ba cô tiên đã biến thành ba con bổ câu trắng, bay vù lên mây. Từ đấy, không ai trông thấy ba cô tiên đâu nữa, còn tí hơn lúc này rất to lớn, khỏe mạnh, làm việc rất chăm chỉ, khéo léo, chẳng kém gì ba cô tiên hoa hồng. Các bạn ơi, Tại sao lại có ngày và đêm các bạn nhỉ? Tại sao gà chống lại gáy vào buổi sáng? Chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện Sự tích ngày và đêm để cùng tìm ra câu trả lời nhé. Ngày xưa, mặt trời, mặt trăng và gà trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt trăng có mũ màu trắng, gà trống có mũ màu đỏ tươi. Mặt trăng rất thích mũ của gà trống. Một hôm, mặt trăng bảo gà trống này, gà trống, chúng ta đổi mũ cho nhau nhé. Gà trống không thích mũ trắng của mặt trăng nên lắc đầu. Không, không, tớ không đổi mũ đâu, thông cảm cho tớ. Mặt trăng cứ gạ đổi mãi nhưng gà trống nhất định không chịu. Gà trống nói xong bỏ đi. Gà trống tự hào về cái mũ đỏ tươi của mình lắm. Mặt trăng tức giận giật mũ của gà trống ném xuống đất. Gà trống tiếc cái mũ quá nên bay vội xuống đất để tìm. Nhưng mặt đất thì mênh mông và tối đen, biết tìm mũ ở đâu bây giờ? Gà trống tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy mũ đâu. Bỗng, gà trống nhớ đến mặt trời và cất tiếng gọi. Anh mặt trời ơi! Anh mặt trời ơi! Nghe tiếng gọi, mặt trời thức dậy, vội vén màn mây, những tia nắng của mặt trời giúp cho gà trống tìm thấy chiếc mũ trên cành cây. Gà trống đội mũ vào và đi khoe khắp mặt đất. Mãi đến chiều, gà trống chợt nhớ phải về trời, nhưng nó mệt quá, không đủ sức để bay lên được nữa. Còn mặt trời không thể giúp gà trống bay về trời được. Mặt trời an ủi. Thôi, gà trống chịu khó ở dưới mặt đất vậy. Cứ khi nào ngủ dậy, gà trống cứ cất tiếng gọi là mặt trời dậy nói chuyện với gà trống nhé. Và như vậy, mỗi khi thức giấc, gà trống gọi mặt trời cùng thức dậy. Người ta gọi đó là ngày. Mặt trăng xấu hổ vì hành động của mình nên đợi mặt trời và gà trống đi ngủ mới xuất hiện. Người ta gọi lúc đó là đêm. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng mình nhớ phải luôn đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhé. Sóc nhí chúc các bạn một ngày thật vui. Tạm biệt các bạn. Câu chuyện Đom đóm và hạt xương Tối hôm đó không có trăng Nhưng bầu trời đầy sao sáng Đom đóm bay từ bụi tre ngà ra ruộng lúa Cây đèn của đom đóm cứ chớp lên trong đêm Trông đẹp như ngôi sao hôm đang nhấp nháy Đom đóm xả xuống chân ruộng bắt mấy con giày nâu hại lúa về để ăn lót dạ Sau đó cậu ta bay lên một gò cao đậu lên một bông cỏ may, vừa hóng gió thu về đêm, vừa làm cho cây đèn của mình sáng thêm. Bỗng đom đóm nhìn sang bên cạnh và thấy cô bạn giọt xương đang đung đưa trên lá cỏ. Đom đóm thầm nghĩ, ôi, bạn giọt xương thật là xinh đẹp. Rồi đom đóm cất cánh bay quanh giọt xương Lạ thật, càng đến gần, đom đóm lại càng thấy giọt xương đẹp hơn. Đom đóm cất tiếng, chào bạn giọt xương trông bạn lung linh, tỏa sáng như một viên ngọc vậy. Giọt xương dịu dàng nói, bạn đom đóm ơi, mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, có khi còn mở hơn ánh sáng từ cây đèn của bạn. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất, sáng nhất vì bạn sáng lên được từ chính bản thân của mình. Bạn thật đáng tự hào. Đom đóm nói, bạn giọt sương khiêm tốn quá. Nhưng mình xin cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành cho mình. Thôi chào bạn, mình đi bắt bọn giày nâu hại lúa đây. Đom đóm bay đi, giọt sương còn nói với theo, giọng đầy khích lệ. Xin chúc bạn làm tròn nhiệm vụ của mình để đồng ruộng thêm tươi tốt nhé! Câu chuyện Nàng tiên bóng đêm Bé Hoa ghét nhất trên đời là bóng đêm Mỗi khi mẹ hôn lên má bé Hoa trước lúc ngủ Đèn tắt và bóng đêm chán vào Tất cả xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm và huyền bí Bé Hoa thầm nghĩ mình muốn mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm Ngày vui vẻ Còn bóng đêm thì đáng sợ làm sao Tại sao tôi lại đáng sợ cơ chứ Giọng của ai đó bất ngờ vang lên trong bóng tối Bé Hoa ngạc nhiên nhìn xung quanh Bé thấy bên cửa sổ Một người phụ nữ Gương mặt trắng hồng Và tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời Cô ta khoác một chiếc áo choàng lấp lánh Như những vì sao bạc Cô nói Hãy ngắm nhìn tôi, cô bé thân yêu Chẳng lẽ tôi lại không xinh đẹp? Bé Hoa khẽ hỏi Nhưng cô là ai? Người phụ nữ mỉm cười Ta là nàng tiên đêm Ta đến thay cho ngày để tặng cho tất cả mọi người sự bình yên và giấc ngủ Cô tiên đến bên bé Hoa, cầm tay bé và nói Hãy bay cùng ta, và cháu sẽ thấy có cả vương quốc của cháu ngủ bình yên và ngọt ngào như thế nào. Thế rồi, nàng tiên đêm cùng bé hoa bay qua cửa sổ